10 kho báu vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, Đông Nam Á cũng góp mặt. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã nghe được những câu chuyện về kho báu hay có ước mơ được tìm kho báu. Nhiều người cho rằng đó chỉ là ước mơ viển vông hay ai đó có trí tưởng tượng bay cao. Nhưng trong thực tế đã có rất nhiều kho báu được phát hiện. Cho đến hiện nay, nhân loại đã tìm ra được nhiều kho báu có giá trị khổng lồ ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài việc có giá trị lớn, những kho báu này còn có một bề dày lịch sử đồ sộ, thậm chí ngoài sức tưởng tượng của con người. Dưới đây là 10 kho báu lớn nhất mọi thời đại sẽ giúp mọi người hiểu thêm về sự giàu có và tinh tế của những người xưa. Núi vàng trong đền Sri Amana Bradwami, Ấn Độ Ngôi đền Sri Amada Bhawasmi được xây dựng từ thế kỷ 16 và là một trong 108 trung tâm thờ thần Vishnu tại Ấn Độ, nằm dưới sự quản lý của các lãnh chúa phong kiến Kerala, một bang phía nam Ấn Độ. Sau đó, vua Mahathan Vama người sáng lập tiểu vương quốc cổ Chanvanskor đã trấn áp các lãnh chúa này và giành quyền quản lý ngôi đền vào thế kỷ 18. Sử sách Ấn Độ ghi chép lại rằng vua Madhanda đã cúng rất nhiều của cải cho đền Sri Amada Baswami. Các hậu duệ của ông vẫn quản lý ngôi đền cho đến tận năm 1949, rồi sau đó phải chuyển giao cho chính quyền bang Kerala. Sau khi phát hiện một núi vàng khổng lồ trong ngôi đền, Tòa án tối cao Ấn Độ ra lệnh phong tỏa và kiểm tra các căn hầm chứa vàng. Theo ước tính của các chuyên gia, giá trị kho báu được tìm thấy lên đến 20,3 tỷ USD, gần gấp đôi so với tính toán trước đó là 11,2 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng vì chúng chưa được kiểm kê hết. Tờ báo Asia Times dẫn lời các chuyên gia cổ vật cho biết, tổng giá trị kho báu có thể lên đến 100 tỷ USD. Con số này nằm ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Có thể nói rằng, đây là một trong những kho báu lớn nhất lịch sử nhân loại từng được phát hiện Kho báu ở Indonesia Kho báu được tìm thấy trên xác một con tàu đắm thuộc lãnh hải của Indonesia cách đây hơn 1.000 năm. Số lượng châu báu được phát hiện vô cùng nhiều với gần 14.000 viên ngọc trai, 4.000 viên đá ruby, 400 viên sapphire và hơn 2.200 viên ngọc hồng lựu. Ngoài ra kho tàng này còn chứa rất nhiều chai nước hoa tí hon, bình gốm, dây chuyền đeo cổ, đĩa ăn trang trí bằng hình ảnh giống phượng, bình đựng trà trang trí bằng hoa, đồ sứ trắng men nghệ thuật. Theo ước tính, tổng giá trị của toàn bộ khối kho báu này lên đến hàng tỷ USD. Kho báu Nazizen, Misklot Được phát hiện vào năm 1971 tại thị trấn Nazizen, Miklot, nay là sân Niclome, Romania. Kho báu Nazizen Miklos là một tập hợp 23 chiếc bình bằng vàng thế kỷ 10. Theo ước tính, số bình vàng có giá trị lên đến hàng tỷ USD. Kho báu Tilia TP Kho báu này được phát hiện vào năm 1979 bởi nhóm các nhà khảo cổ học Liên Xô cũ gốc Afghanistan tại Tilia Tepe, một khu vực khảo cổ nằm ở phía bắc Afghanistan. Khi phát hiện ra kho báu này, các nhà khoa học thật sự ngạc nhiên bởi quy mô cũng như khối lượng của nó. Có tới 20.000 vật dụng bằng vàng ròng được tìm thấy trong 6 lăng mộ được xây dựng tại nơi này từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, cùng hàng ngàn đồ trang sức bằng vàng và đá quý khác. Kho báu Nimrud đây được coi là mỏ vàng khổng lồ của khu vực Trung Đông. Nimrud là thủ đô của đế chế cổ đại Assyria, nay thuộc miền Bắc Iraq. Những ai chơi game đế chế 2 đều biết quân Assyrian với lực lượng cung xe mạnh như thế nào. Được xây dựng vào khoảng thế kỷ 13 trước công nguyên bởi vua Salmanese và nhanh chóng phát triển thành trung tâm của khu vực Lưỡng Hà. Thành phố này bị tàn phá hoàn toàn vào năm 612 trước công nguyên trong cuộc chiến Assyrian Babylon. Kho báu Nimrud lần đầu tiên được xuất hiện trước công chúng sau khi được tìm lại vào năm 2003. Năm 1845, nhà khảo cổ người Anh Austin Henry Layard tìm thấy nhiều bức phù điêu, tượng vàng bạc châu báu. Năm 1950, một nhà khảo cổ học người Anh khác là Max Manlowan cũng tìm ra được một gian điện được cho là nơi ở cung tần mỹ nữ Assyria năm xưa. Năm 1988, một nhà khảo cổ học người Iraq là Muzahim Mahmoud phát hiện bên dưới gian điện là một phức hợp hầm mộ chứa đầy vàng bạc châu báu. Ngoài ra còn phát hiện thêm ba ngôi mộ nữa gồm mộ hoàng hậu của vua Asurnasipan II. Mỗi ngôi mộ đều chứa hàng trăm món nữ trang bằng vàng. Kho báu Thiên Nga Đen Kho báu Thiên Nga Đen được các thợ lặn Mỹ tình cờ phát hiện và trục vớt từ một con tàu đắm khoảng 400 năm trước dưới lòng Đại Tây Dương. Kho báu gồm nửa triệu đồng tiền bằng vàng, bạc và nhiều đồ quý khác Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì xoay quanh nguồn gốc của số củ cải khổng lồ này cũng như quốc gia sở hữu nó. Kho báu nép Perura Tutankhamun Từng được coi là kho báu lớn nhất mọi thời đại. Đó là ngôi mộ của vua Nefkha Perura Tutankhamun thế kỷ 12 trước công nguyên. Tuy không phải là người nắm trong tay quyền lực nhất Ai Cập cổ đại, nhưng ngôi mộ của ông lại giữ nguyên vẹn nhiều cổ vật nhất. Ngày 4 tháng 11 năm 1992, Nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter đã phát hiện ra ngôi mộ của vua Tutankhamun tại thung lũng của các vị vua tại Luxor, tên cổ là TB. Không gian bên trong ngôi mộ là 3.000 món cổ vật khác nhau, gồm những đồ nội thất và những chiếc xe ngựa rát vàng. Phòng mai táng chứa quan tài 3 lớp với lớp trong cùng được làm từ hơn 100 kg vàng ròng, nhiều tượng vàng, những chiếc hòm chứa đầy những món trang sức vô giá. Hiện nay người ta vẫn chưa xác định được giá trị cuối cùng của những cổ vật trong ngôi mộ của vua Tutankhamun. Nhưng những báu vật này khiến thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ về khả năng chế tác và sức sáng tạo của người Ai Cập cổ đại. Kho báu Anglo-Saxon Tại một cánh đồng Staffordshire, Anh, nhà khảo cổ học đến từ Thierry Hanbert đã phát hiện ra kho vàng khổng lồ thời Anglo-Saxon với hơn 1.500 món đồ cổ có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8 nhờ một chiếc máy dò kìm loại. Chúng có thể là những hiện vật thuộc về hoàng gia Saxon của vương quốc Mercia. Việc phát hiện ra kho báu này đã được nhiều nhà khảo cổ uy tín nhận định rằng có ý nghĩa lớn hơn cả việc phát hiện ra con tàu chở báu vật bị chôn vùi xa sông Hù trước đó 70 năm. Ước tính số kho báu này trị giá khoảng 3,285 triệu bảng Anh và đã được cất giữ trong phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng Birmingham. Kho báu Panaguriste Kho báu này được ba anh em Pavel, Petko và Mishan Dekovi phát hiện ra ngày 8 tháng 12 năm 1949 khi đang cậy lớp đất sét trong nhà máy Merun gần Panaguriste, Bulgaria. Số châu báu mà họ tìm thấy sau đó được xác định là của người Thracia, một trong những kho tàng quý giá nhất thế giới. Panaguriste gồm có một chiếc lọ nhỏ, một chiếc vò hai quai kiểu La Mã và 7 bình đựng nước. Tất cả đều bằng vàng ròng, được trang trí cầu kỳ và nặng 6,16 kg. Niên đại của chúng được xác định vào khoảng thế kỷ thứ tư đến thứ ba trước công nguyên. Kho báu Preslav Kho báu Preslab được các nhà khảo cổ tìm thấy vào mùa thu năm 1978 tại vườn nho Castana, cách thủ phủ Viliki, Preslab 3 km về phía tây bắc. Kho báu có hơn 170 đồ vật bằng vàng, bạc và đồng, trong đó có 15 đồng bạc Byzantine thuộc về Constantine Roman II khoảng năm 945 đến năm 959 và một số tác phẩm nghệ thuật khác thuộc thế kỷ thứ 3 và 7.